Kaya kaya akhirnya tinggal awak nak dua hot dah tahun. Hmm, nyar moga. Nyar je, awak je kan marah pada. Kan bahawa uang je, uangnya je berjaga. Rukay inyat inyat inyat inyat ya jero rado ro pinya jodi tuwa pinya jodi tuwa ya pinya ya ya jero rado jero rado ro no ro jodi pan ro tama mo hai daje shi ngara ya pikara na ga nya ko ngara ya jadi jadi para na ga ambil aja terlalu terlalu terlalu tidak sendiri buat cuma melakukan mencari mencari kumgal kumgal kumgal kumgal tapi mungkin aja ya juga begitu hujannya hujannya hujannya juga hujan itu terus 하고 이제 많이 많이 또 많이 오지. 그래서 내가 뭐지? 아 많이 때 하고 이제 그걸 왜 믿어 되냐 이제. 그래서 이제 나 그, 얘도 누가 돼도 되지. 그냥 많이 cái ông dâu giờ nó cái mà ông cô ông giờ nó cái tổ ba nó nó cái gì nữa cái ông giờ nó cái tổ mà ngày bây giờ nó cái tổ mà giờ ông giờ có bay nó tổ hay ông giờ nó cái bay nó tổ まあパンフなピンチのげないんじゃないパンマンとお話し左投げパロ投げ左ともこっち投げあの営業ピンチなのでピンチまあパン向かいのと思う投げ小学校小学校みたいなし言わないこれ前で読んでこれパイの 我消化一一年年一年的，还可以解决这个。啊，半斤，我我不 wate nami wate nami ve Awak ni kalau awak ni kalau awak kena ikan buat dulu ni. Tak diri dia kalau kuni. Iman je diri diri dia kalau kuni iman je je je nak buat ni awak ni nak ni je pun je je awak ni. Ah, Ingar, Pina Ingar, Unare Piku, Vare Piku, Pina Ruvataya, No Pina Pinu, Makai Vayu Viru, にかまたる Meero, ao, ao, tuanano, wabayaga, peruana, tuanano, yabayagi, yabayagi, tan nari janu ku ya yar waro pija tunun ya ita waro le pija mani ka mani waro le waro le ka mani pija ka waro le waro le ha Waluri, Waluri, que a mim. na mi we ku re yu te mu ra yu we yu ku re yu te mu ra yu a o a o he ma he ma u u ga bra bra ma ra ga bra ge ri he ma he ma a nya ta he we u la ma wi u la Majiji Germani Kapali Yuri Le Le Le Pari Yu Pari Yu Le Le Le Le Ahamu ah, anh chơi ô chơi ra ba anh bằng hạ bây giờ chơi nhân nhân trung mạnh nói không chơi nhân trung mạnh em chơi ô chơi chơi dù hay vậy hay bà tìm nhà cái gì mà bà cái gì thì hay bà cái gì ngay bây má má thế giờ rồi kai ban ga ai una yin haje ta ja ba sai kina to ko na ta to mu yana abije ai o jeda 이제 가면은 이제 고지 란줄이 비죠 임제가 그 이하고 마파놈 이제 아이가 말 이번에 와대 임제가 많이 넘게 여러분들 아빠들부터는 와이 또 봐. 아, 때 또, 막 이제 새로 이번에 그 마파놈 완전 나가. 매래요. 많이 이제 내용이 그게 다 이거 봐. 나나 그러면 그게 옛날 고지 그러면 나 현재 고지 나게 나 이제 해봐 이제 하죠 그러면 나게 이름 기록을 나 남기자비 dễ dàng 이제 양고 cũng hả cũng hãy trên này cô giao lại cũng thế là dễ áo trên tay em như cái giới tay khi mai đấy còn xe đúng tới mai ném thế à này ôi trời tu tu tu tu tu tu ca thi đủ ca thi đủ tujuh tujuh tujuh tujuh kasih kasih tujuh lima kasih lima ku Nah, kan mana nah nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah ko ke na na ki la le nu kai un jeb mit no ma un jeb je yo ne ma je ka ara ma je ne nya yo lu bi ya ha lu ji ta ka ma che ri ki eh bi bi chen o lu gan pa ni ma bi je wa to ma to ma no je ma ge un je ha ge un je che ka trong Tibetano ya unge kama batan. Hang kwai unge tu kan wan ko. Gaba inge patan ga hob jam mala. Nunca vi to mai no ri jam jam de patan. Nunca vi to kai nunca kan patan. không chơi vi na ye là ban đầu ta lên cụ chi luôn giờ lại ban giờ bị ba ba hết luôn gì hey rồi mình tạo nên quan là ai sao cả vì mà ta mà yêu anh đều cả có lưu lên nên này luôn chỉ ban mà cái tao mới luôn giờ ba hết ba luôn nói gì nhưng mà nói gì nhưng mà bây giờ chịu chịu luôn gì không phải luôn gì cái nói gì là Parang higot. Kaya may kamay. Rohon yun, rohon yun, rohon yun. Kawat, kaya nga. Maahi. Maahi yaw kaya, yaw kaya oto ko dyan. Rakon yun kaya yaw kwa nga buwa ko na. Ay wak kaya. Kaya yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw 啊，那边有，也有东西结婚了。结婚的以前老，我就去不结婚。没生病，结婚结，结婚就没病。交往过病的我叫病人的。我叫，我叫，我叫你家老几来着？老买啊！你那现在白领啊，有东西啊，都。 겪을래 말해 운전은 라해가 노토지라 그랬는데 이제 우리는 제가 이게 부관 부관이 뭐 그냥 이제 우리 아버가 이제 이제 우리 뭐 뭐가 좋아 tại vì cái này, này, bây giờ giờ việc phải ok ok ok ok ok ok em ok em chơi em chơi em điều kiện tao cái cái gì, cái ngồi ngồi ngồi ngồi cái kawa jeje mawe jeje uta jeje kawa awi bin pum kalu yiti juwa ba mawe to mawe un jen na na ba ba jeje hun je un jen je kan yin de che un je kan ga di pon un kalu mi to kan eh lu e juwa lu juwa juwa bi un je no juwa bi un ba mo je na hun juwa kan kai hết area was working to talk to. À bây giờ, bây giờ là nhiều chuyện quá. Ai gọi chuyện quá đi, quá gì. Mấy cái quá đi, chết đấy. Kia cái vụ chuyện thay cái này, cái thay cái này, ai này, quá đi. Mấy mà cái gì vậy? À bây giờ là bữa nó, bây giờ bây giờ là, cũng à, à bữa nó, à bữa nó cũng vậy. 대체가 안 오고 앞에 밤에 나 혼자 그냥 여기 좀 다해. 아이 또 이제 남 이제 좀 렌제 이제 대신 여기 호와 아이고. 에 와래 이거 이제 매기 걔는 와 매기 막이지 내가 이 왔다 가면 그냥 다 해줘 그냥 해봐 이거 이제 와래 아 야, 그럼 이 제빈 누가 방에는 혼 용전 타이로 톡톡 용나 왜 좀. 해야 이게 phải như vậy qua. Hay. quá hên quá gì. Ê, kinh cho tí quá của mày, nhá cái bà nó tay thôi. quá hên. Hay cả bên này, giờ nó cho bà biết cái. Bao nhiêu nó đâu gì nhá tay thôi. Thúc thúc thúc chỗ nào hiểu chứ thế hình dạng về hòa hay gọi nên qua đây đi thế ta kêu cái mấy chính cái đi qua cũng mà cái này này vì qua hết jam quan mong gì chẳng đi qua tâm hình dạng nhà chúng ta hay nào tâm về lập lập ai vậy ai vậy thay mấy cái làm thay rồi ấy kéo nó hình dạng vậy Rung je ba ma ke to mà rung je bi je je hong ni ke rung je ne ti mà ma bi ke ba hen je. Ba cái ba hen je ka he ma ma ke ba ma ba ba ba ma to ma rung je ta je ba ma cái bi je hong. Hong je ke na ke te phone ni. He je wen ke ha ke je je ke hong je ba ni. Ha ke rung je to. Bi ba te je ma cha bi ma ke je. Nyan hong je. Ya we ka bi je um je ke. Yakero umuhuya umuhuya tawa yakero umuhuya lo kumai ko. Ta. Eu dia tu yam. Hau yam. Eh? Nada. Đây này. Đây này, uống dùng. Hay là uống dùng giải dạ, cho mà tù của người ta mà pha tù mà đi nói về mình nhỉ mà cái cái gì tìm về cái gì tìm về quạt đây rồi cái ông giờ mấy mấy sinh này mà làm gì cái ông chịu dịch nếu mà chịu cũng chịu nó nó dễ dễ nhiều các bạn, cái yang yang kapan kena yang cái ini kita cari orang nó có bị mai nó kah chơi orang gì, mấy cái mai cái cái mà này, yang nak kenal kalau macam bahan mana chơi jadi wih jadi jadi wih cakap ni wah yo mất tất cả hàng cái hàng triệu vậy 아유 이게 있냐 이게 내가 있냐 그게 못 봤다. 그럼 빠지에 그러니까 마법 빠지에 지금 가연 와. 그럼 어제 나게 cara han chỉ nhả nữa. Mẹ thấy gì phải giờ là anh rồi. Cái gì thế mà cái gì cái อยู่มาแปลงคือได้จิวแต่นั่นไม่ได้ตัวมาไม่ใจการอาจจะว่าอย่าตัวฉันถึงจะไม่ว่าอยู่ฉันแกแกเนี่ยมาก็มาก็อาจจะกัน Peygamber. Abi. Acayip gibi ya.

Oh. pagi ci on Yamina umawari putu, umawari putu. మాలిగినాకి కబు తగిన ఏం చెప్పు ఎన్న అచ్చే ఇంకే కాపిన్న పోయిన అచ్చే మాతను చే ఏ చెమను ఏ చె కపతాను chứ ai biết là làm ai biết tận chứ kem chè nhòa Bye. dia dia bai koro ada misalnya juga macam tumpang nyau ke bian cái bia cái như tới cũng cái nhão cái bia này rồi rồi như thế như lão dàn cái bà cô dàn trụ dàn cái nào này sao này tin nhão cái bia biên gì này sao anh chẳng đủ chân này rồi có gì mà tao muốn đi vào nhà của à bỏ mình cả bỏ mình cả 이상하게 이사로 이로 이로 이로 기다리는 뱀제 막 길려는 바과 아담 두 아담 제 가로 아담 이제 이런 게 나가 이제 반응 이제 이제 다 바고 아람이 가냐 또 위에 아람이 가냐 우리 비야가리 달라 이노 일만원 나고 대대야 와야 이 바바이 바바 Chia pa chia pa Dạ quy giá quy cu cu cu Dạ quy cha cá cha Dạ quanh cái nè cha cha Dạ quy cha cha Hà hà hô cái uống cha Chứ cái vụ cha Cho thầy cả